Vâng, kính chào quý khách hàng Và trong chương trình giới thiệu xe đặc biệt ngày hôm nay Thì chúng tôi xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng một cái mẫu sản phẩm cũng rất là đặc biệt luôn Một chiếc xe Toyota Land Cruiser sản xuất năm 2000 nhưng còn rất là chất luôn, rất là mới luôn Những chiếc xe 2005, 2006 chưa chắc đã chất bằng chiếc xe này luôn Đi thì sướng như xe tiền tỷ Những chiếc xe tiền tỷ đi chưa chắc đã sướng bằng con này luôn Nhưng mà giá thì chỉ bằng chiếc Kia Morning thôi quý vị nhá Với cái giá bán là 288 triệu đồng Rất là đặc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 là một chiếc xe rất là đặc biệt Mà giá thì chỉ bằng một chiếc xe Kia Morning thôi Là một chiếc xe bản đủ hai cầu quý vị nhá Vẫn hoạt động bình thường luôn hai cầu vẫn hoạt động rất là trơn tru Đấy Và hoạt động bình thường luôn Điều hòa là điều hòa ba vùng Hộp lạnh, tủ lạnh đầy đủ hết quý vị ạ Đấy, một chiếc xe rất là hầm hố luôn Đi nhìn như là Lexus 570 ấy quý vị Đi thì cực sướng luôn Tên tư nhân biển Hà Nội Đấy, tôi, Chúng tôi mua của chính chủ luôn quý vị nhá Hợp đồng mua bán đầy đủ hết Bao test toàn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 sở hữu một chiếc xe này Đi trên đường thì rất nhiều người chúng ta phải ngước nhìn luôn 8 chỗ ngồi rất là rộng rãi luôn Nội thất thì rất là sang trọng Đấy, Ghế da là ghế da xịn của nhà sản xuất luôn Máy thì ờ, rất là êm Gầm bệ chắc chắn luôn Đấy là cái cam kết của chúng tôi với quý khách hàng Zindex Và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc Land Cruiser Sản xuất năm 2000 và bây giờ thì tôi xin phép quý khách hàng đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này Một xế hộp Đấy, Phải nói là xế hộp luôn Đó là cái niềm mơ ước của rất nhiều người luôn Những năm 2000 thì những chiếc xe này chỉ dành cho uh, chính khách là bộ trưởng Hay là uh, ông chủ uh, của các cái tập đoàn uh, công ty lớn thôi Mới được sở hữu chiếc xe này Nhưng nay giá rất bình dân 288 triệu đồng Chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi Trước hết là tôi xin được trân trọng gửi đến quý khách hàng cái mặt cabo phía trước Chúng ta thấy là cái mặt cabo này sơn của nó còn rất là đẹp luôn Nó có một cái màu ghi hồng quý vị nhá Là cái màu này có thể nói cũng là màu đẹp nhất của uh, Toyota Land Cruiser Land Cruiser Đấy Và cái mặt cabo này còn rất là khớp khít luôn Không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng luôn Cái cụm đèn pha phía trước này rất là trong Vẫn là đèn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá rất là trong không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay bị dập vỡ và cái mặt ga lăng phía trước này chúng ta thấy kèm theo đó là biểu tượng Toyota thần thánh cũng rất là đẹp luôn cụm đèn pha bên lái cũng vậy rất là trong không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ ba đầu sốc thì cũng khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ biển Hà Nội tên tư nhân và chúng tôi mua của chính chủ luôn hợp đồng mua bán tử tế qua công chứng Nước sơn thì rất là bóng bẩy luôn quý vị Sắt xi thì còn xanh lét luôn quý vị nhá Và đây là cái khoang lốp phía trước Đây chúng ta thấy tất cả mọi thứ sắt xi zin từng con ốc một quý vị ạ Đấy, Chúng ta thấy là cái đầu sắt xi kia Lỗ còn tròn xe và sắt xi của nó vẫn còn xanh lét luôn quý vị Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục Sắt xi phần dưới này cũng vậy Đấy, lốp thì còn khá là dày lốp này chúng ta đi hai năm nữa không nghĩ đến việc phải thay lốp nha chúng nha đấy và cái mặt la răng của nó đây chúng ta thấy còn rất là sáng không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị bạc màu bậc lên xuống đấy tạo cho cái chiếc xe này một cái dáng vẻ rất là hầm hố luôn quý vị nhá bậc lên xuống nữa là chủ nhân người ta độ ờ, inox rất là sáng nha quý vị nhá đấy, cái bộ à, bệ bước này rất là đắt tiền luôn tiếp theo nữa là cái khoang lốp đây chúng ta thấy là cũng còn rất là sáng luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục Đấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và cái keo phủ sần của nhà sản xuất kia vẫn còn nguyên bản luôn quý vị sản xuất năm 2000 nhưng chiếc xe này còn khá là mới luôn sắt đây quý vị còn xanh lét luôn Đấy. lốp phía sau đây cũng còn rất là dày bốn quả lốp đều và cũng còn rất là dày luôn với cái lốp này chúng ta đi khoảng 2 năm nữa mới ghi đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây cũng còn ờ, rất là sáng luôn Không có dấu hiệu gì của sự chảy xước hay bị nứt vỡ ở đây quý vị nhá Lốp còn rất là dày Đấy và cái cụm đèn hậu phía sau đây quý vị Đấy cũng còn rất là sáng luôn Đấy. Tota Land Cruiser Cái hộp lốp phía sau vẫn còn nguyên nha quý vị nhá Đấy nhìn rất là hầm hố luôn Một chiếc xe 8 chỗ ngồi quý vị ạ Một thương hiệu Đến từ Nhật Bản rất là lành như quý vị nhá Với cái dòng Toyota thần thánh này máy của nó hiện nay uh, rất là êm Và cũng rất là lành luôn quý vị nhá Đấy, Chúng ta nhìn thấy thân vỏ của nó thì căng đét luôn Ngồi thì rất là rộng rãi Điều hòa, điều hòa ba vùng có cả tủ lạnh ở bên trong luôn quý vị nhá hai cầu luôn Đấy Chúng ta thấy là như vậy Đây, cái khoang lốp phía sau bên phụ đây quý vị Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục xe này thì là dòng xe thương hiệu rồi, đắt tiền từ ngày xưa rồi Đấy, chassis của nó đây quý vị đấy cũng còn xanh lét luôn nhá các con ốc còn nguyên bản luôn đấy lốp của nó còn khá là dày với cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa mặt la răng của nó đây cũng còn rất là sáng bệ bước đây rất là đẹp không bị móp méo đấy. hay bị chảy xước gì đâu quý vị đây cái lốp bên trước phía trước đây quý vị cái đầu sắt xi kia quý vị đấy các cái lỗ bấm tròn xoe kia và cái đầu sắt xi kia căng đét và Chassis của nó còn xanh lét luôn quý vị nhá Lốp phía trước đây cũng rất là dày Với lốp này phải hai năm nữa Chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp Mặt la răng của nó đây Vâng, quý khách hàng thân mến Vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe Quay thật kỹ Quay chi tiết cái mặt cabo phía trước hai cụm đèn pha phía trước ba đờ sốc phía trước bốn khoang lốp bốn quả lốp bốn cái mặt la răng Đấy Và bây giờ thì trước khi đi vào nội thất bên trong Thì chúng tôi cũng xin phép à, được quay một chút thật kỹ cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi. Sau đó chúng tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc Toyota Land Cruiser này. Gương kính chỉnh điện. Đấy, điều hòa là điều hòa ba vùng. Mát lạnh luôn quý vị. Đấy, nó có một cái màu phấn hồng rất là đẹp, rất là trẻ trung luôn. Màu này cũng là màu đẹp nhất của Toyota Land Cruiser luôn. Cũng là màu đắt nhất luôn biển Hà Nội thì chúng ta không phải nghĩ đến việc chúng ta phải đổi biển đối với không phải mất tiền biển đối với à, quý khách hàng chúng ta ở khu vực à, Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh nhá Đấy.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 đây chúng ta thấy cái mặt táp lô của nó đây hai túi khí cho hàng ghế phía trước mặt táp lô còn rất là sáng rất là mới đây chúng ta nhìn vào cái cần số này chúng ta cũng biết là chiếc xe này đi ít như thế nào các dãy số các con số còn rõ ràng luôn đây và cái da này vẫn là da xịn của nhà sản xuất từ đầu nhá đặc biệt nữa đấy, cái cầu này như chưa sử dụng một lần luôn vẫn còn mới luôn cầu vẫn sử dụng bình thường quý vị nhá nội thất là nội thất vân gỗ rồi quý vị nhá màn hình cam lùi ấy, chìa khóa điện theo xe rồi chúng ta nhìn cái mặt vô lăng chúng ta thấy ấy không có dấu hiệu gì của bị mòn hay là bị mờ ở đây nhá Đấy, vô lăng cũng được chủ nhân người ta độ à, vân gỗ rồi Rất là đẹp chân của nó thì như mới tinh luôn quý vị nhá Điều hòa là điều hòa ba vùng luôn quý vị nhá Trần như mới tinh luôn Ghế là ghế da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá Đấy, Không có dấu hiệu gì của sự rách vá Hay bị bạc màu đây quý vị nhá Vẫn còn rất là tươi, rất là sáng, rất là căng nha quý vị nhá Đấy, đây là cái hộp lạnh của nó nha quý vị nhá Đây, hộp lạnh đây Đấy, chúng ta để được uh, ba bốn chai nước ở đây đấy rất tiện dụng cho chúng ta đi đường xa đấy trời nóng bức như thế này có tủ lạnh có hoa quả để trong này thì tuyệt vời luôn cần số đây quý vị à cái cái tay phanh đây vẫn còn sần nguyên quý vị đấy vân gỗ nha quý vị nhá mặt tabi của nó đây đấy đây các cái tay mở cửa đây chúng ta thấy không bị mòn không bị mờ một chút nào vẫn còn mới nguyên luôn quý vị nhá nội thất vân gỗ đây rất là đẹp các phi bấm lên xuống không bị mờ tắp bi cửa chúng ta thấy còn rất là căng keo chỉ thì không phải nói đến rồi zin tuyệt đối 100% không mất một phân nào kể cả là cái phần phía dưới này là cái phần hay tiếp xúc với nước chúng ta thấy cũng còn căng đét luôn quý vị nhá và những con ốc này chưa một lần mở đây chúng ta nhìn thấy vẫn còn vàng ươm đây và quý vị và các bạn cái bậc lên xuống này quý vị và cái thảm trải sàn cũng là trải sàn 3D nhé chủ xe người ta rất là kỹ đây quý vị đây các cái chốt cửa đây các cái con ốc này đây chưa một lần mở quý vị chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết màu phấn hồng luôn đấy đây cái hàng ghế phía sau đây cũng là da xịn luôn nha quý vị nhá ngồi thì cực kỳ là rộng rãi luôn khoang là khoang vip luôn quý vị nhá đấy điều hòa là điều hòa ba vùng luôn chia đến từng chỗ ngồi một luôn quý vị đây đấy ta thấy là như vậy trần thì căng đét luôn Đấy, bây giờ nó hơi tối rồi cho nên là nó hơi mờ một chút nhưng quý vị và các bạn à, kể cả tối mà xe đẹp thì nó vẫn là đẹp luôn loa super bass đầy đủ hết quý vị Bật lên xuống đây quý vị đấy nó sàn 3D bật lên xuống đây còn sáng choang luôn đấy và cái tabi cửa sau bên phụ đây quý vị đấy cái mặt phía trên này đây cũng là da xịn luôn quý vị nhá đấy rất là sần không bị rách vá gì đâu đấy và cũng được độ vân gỗ rồi cái tay mở cửa đây không bị mòn mờ một chút nào quý vị nha vẫn còn rất là sáng luôn cái phần phía dưới này cũng vậy và keo chỉ của cánh sau bên phụ đây quý vị không mất một phân Đấy, và con ốc này vẫn chưa một lần động chạm cơ lên mỏ lết tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên và chúng tôi đang giao bán với giá là 288 triệu đồng các fan hâm mộ của chiếc xe này thì hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi để sở hữu cái xế hộp này đi như Lexus 570 luôn. Đây cái keo của cua lốp đây quý vị nhá, cũng vẫn còn nguyên bản luôn quý vị. Đấy, không có dấu hiệu gì của sự mọt mục của đây đâu quý vị. Đấy, xe này thì làm gì có mọt. Xế hộp hạng sang một thời mà. Đấy. Và chúng tôi đang truyền tải đến cho khách hàng một cái uh, chiếc xe Toyota Đây cái góc quay từ bên lái đây quý vị chúng ta thấy là cái nội thất của nó thì cũng còn khá là đẹp luôn và chủ nhân người ta thường xuyên bảo dưỡng ở hãng cho nên là chiếc xe này rất là chất luôn quý vị nhá đấy cái mặt vô lăng của nó đây quý vị còn rất là sáng ghế đây kể cả cái ghế phía sau đây quý vị vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn cái tắp đi cửa bên lái đây chúng thấy nhựa của nó vẫn còn sần nguyên đấy và còn rất là căng rất là sáng không có dấu hiệu gì đây các cái phím bấm lên xuống kính đây đấy các tay cửa đây không bị mòn bị mờ một chút nào quý vị nhá đấy và keo chỉ của cánh trước bên là lái đây quý vị các con ốc này chưa một lần mở đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị vẫn còn nguyên luôn đấy là như vậy kể cả cái phần phía dưới này đấy tiện đây thì tôi quay gầm luôn cho quý vị xem đấy chúng ta thấy sắt xi còn xanh lét chưa ấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay bị à, cắt hàn vá ở đây quý vị nhá còn xanh lét luôn đấy cánh sau bên à, bên lái đây quý vị cái tắp bi cửa của nó đây rất là sáng luôn nội thất vân gỗ các phim bấm lên xuống vẫn còn sáng choang Đấy, và keo chỉ của nó đây quý vị không mất một phân nào luôn 3D rồi cái keo cua lốp đây cũng vẫn còn luôn quý vị không bị mất một chút nào luôn tiếp theo nữa là cái cốp sau đây, cậu mở cho anh cốp sau Đấy, cái cốp sau đây quý vị Đây, hàng ghế phía sau thì cũng rất là rộng rãi nha quý vị nhá Đấy, 8 chỗ ngồi, đăng ký 8 chỗ ngồi luôn Đấy, Rất là rộng rãi 8 chỗ ngồi, đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị hai bên má của cái cốp sau đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng cả keo chỉ của nó đây quý vị này má bên phụ đây như vậy đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị còn nguyên luôn zin luôn quý vị đấy không dấu hiệu gì của sự đâm đụng zin đét nguyên bản từ A đến Z nếu lỗi ở chỗ nào chúng tôi cam kết hoàn lại tiền cho quý khách hàng luôn với cái dòng sản phẩm này máy đại chất gầm đại chất hai cầu sử dụng bình thường các cái lỗ bấm tinh tán đây vẫn còn nguyên luôn các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá đấy keo chỉ đây không mất một phân luôn quý vị một xế hộp Đấy, các uh, quý vị và các bạn là tín đồ của cái dòng xe này thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi Giá chỉ bằng Kia Morning thôi quý vị nhá Đấy, 288 triệu đồng cho cái sản phẩm này Đã bao gồm rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách hàng ở xa gương kính chỉnh điện hết Đấy. và bây giờ là đến à, cái à, phần động cơ của chiếc xe này nhưng mà trước khi đến phần động cơ thì tôi xin phép quý khách hàng được nổ máy máy đại chất luôn ngồi bên trong không nghe thì tiếng máy luôn đây cái tabi của nó đây chúng thấy còn mới không các cái tabi cửa cũng vậy ghế phía sau đây cũng rất là mới trần này càng đét không mất một phần đấy và cái đồng hồ vòng tua máy này chúng ta thấy nó chỉ ở 800 vòng trên một phút thôi rất là hợp lý luôn quý vị nhá máy đại chất không có một cái đèn báo lỗi trên cái mặt tablo này đây cái vô lăng của nó đây chúng ta thấy còn sần nguyên nhá đấy bọc vân gỗ rồi rất là đẹp tabi cửa đây đấy, và bây giờ là phần động cơ Máy rất là chất đứng gần không nghe thấy tiếng máy luôn Và cái máy của Tota thì rất là lành luôn quý vị nhá Rất là lành luôn đấy Cụm đèn pha đây Còn sáng choang luôn Đây cái rằng phía trước đây quý vị Đây các lỗ bóng tròn xe đây Các cái đinh tán đây quý vị Đây máy đây Ủa, Máy đang nổ đấy quý vị Êm du luôn quý vị Đây các con ốc đây chúng ta thấy này chết luôn trước một lần mở quý vị nhá Đấy Đó, đây đây đây đây đây này để tôi mở đây có con ốc to to này đây quý vị nó hơi uh, một tí nhưng mà chưa một lần động chạm cờ lên mỏ lết quý vị nhá đấy, các con ốc còn zin đét luôn đây keo chỉ của cái cabo trước đây quý vị đấy, không mất một phần nào các lỗ bấm tròn xe đây đấy tròn xe đây đinh tán đây đấy rất là đẹp luôn biểu tượng Tota đây đấy nếu bị đâm đụng ở đây thì cái chữ Tota này mà gò ra thì chắc chắn không còn được đẹp như thế đấy keo chỉ không mất một phân nào đấy hai bên má của nó đây quý vị máy đang nổ quý vị nhá rất là êm luôn không bị rung giật đấy, máy êm sắc phục phạt luôn ta chạy turbo xài turbo rồi quý vị nhá đấy đây răng nó đây đã được ờ, độ đèn siêu sáng rồi máy đang nổ quý vị nhá đấy rất là êm luôn quý vị vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì chúng tôi đã truyền tải đến cho quý khách hàng một cái mẫu sản phẩm đặc biệt và cũng đã quay rất là kỹ cái sản phẩm này để quý khách hàng và các bạn theo dõi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 có một chút ma tít nào trên chiếc xe này Gầm nghĩa sắt xi Thẳng tắp luôn Và cũng xanh lét luôn quý vị nhé Đấy chúng tôi quay thật gần đây Đấy, Chúng ta thấy chưa Đẹp chưa Nhìn như lách Lexus 570 mà giá thì chỉ bằng à, chiếc xe Kia Morning thôi lốp liếc đẹp đấy nội thất bên trong đây màn hình camera lùi hai cầu vẫn sử dụng bình thường ghế da là ghế da xịn của nhà sản xuất các cái táp bi cửa đây còn rất là sáng luôn kèm theo đó là vân gỗ rất là sang trọng keo chỉ đây quý vị không mất một phân luôn máy đang nổ quý vị nhá rất là êm đấy tiếp theo nữa là cái táp bi đây cái hàng ghế phía sau đây cũng là da xịn ngồi thì cực kỳ rộng rãi nha quý vị nhá Điều hòa điều hòa ba vùng luôn Đăng ký 8 chỗ ngồi cái giáp bị cửa phía sau bên phụ đây quý vị Rất là sáng keo chỉ đây Không mất một phân luôn quý vị Đấy Cua lốp đây còn sáng choang Đấy lốp dự phòng Chúng ta thấy rất là hầm hố luôn Đấy. Tiếp nữa là cái Đây Vô lăng Còn sần nguyên Rất là đẹp gương kính chỉnh điện hết quý vị nhá Đấy, hai cầu sử dụng bình thường keo chỉ đây quý vị tắp đi cửa của cánh lái đây Đấy, hàng ghế phía trước đây da xịn của nhà sản xuất hộp lạnh tủ lạnh đầy đủ hết Đấy.